Vâng, à, em chào anh Thuận. À, trước tiên thì em giới thiệu một chút, em tên là Nguyễn Đức Tuấn. Hiện em em đang là giám đốc phát triển kinh doanh phụ trách tại tỉnh Bắc Ninh. Và hiện nay thì em đang phụ trách trực tiếp là hai văn phòng à, Bắc Ninh 2 và Tiên Du. Ngày hôm nay thì em cũng thay mặt công ty rất là vui khi được đón tiếp anh với vai trò là một khách hàng thân thiết. Và trong quá trình thời gian vừa qua thì anh cũng có tham gia một cái hợp đồng bảo hiểm với Daichi Life Việt Nam. Ở trong quá trình đang tham gia cũng không may gặp phải những cái rủi ro về mặt sức khỏe. Ngày hôm nay thì anh lên trên văn phòng cũng như được công ty giải quyết để nhận quyền lợi bảo hiểm ở trong chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh cái việc là công ty đã chi trả gửi anh cái quyền lợi bảo hiểm thì em cũng xin phép anh là có một chút ờ, một cái cuộc phỏng vấn ngắn để anh em có thêm được những cái ờ, chia sẻ ý nghĩa của bảo hiểm tới nhiều khách hàng hơn à, xin phép anh sẵn sàng bắt đầu chương trình vâng, ạ. Rồi, sẵn sàng quý công ty cứ ra dạ đưa ra xem có những cái trao đổi gì anh em dạ à, trước tiên thì ờ, anh thuận có thể ờ, chia sẻ với tất cả các quý vị và các anh chị là anh tên là gì và anh đến từ đâu được không ạ ờ, mình tên là nguyễn văn thuận ờ, mình trú tại thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh dạ. còn trong cái quá trình hội nhập dạ. của việt nam với các nước thì mà mình cũng tìm hiểu thêm một vài những cái lĩnh vực bảo hiểm của các ờ, hãng ở, dạ. đang hoạt động ở Việt Nam vâng. để mình có tìm hiểu và mình có tham gia cái uh, chương trình bảo hiểm uh, ờ, đại chi của Nhật tại Việt Nam. Dạ. cảm ơn Thuận. À, thưa anh Thuận là anh uh, tham gia bảo hiểm của đại chi từ cái thời điểm nào anh? À, ra thì cách đây khoảng độ sáu tháng. À được 6 tháng đúng không ạ? 6 tháng. Dạ, tức là trong năm 2020 đấy anh. Đúng rồi. Dạ vâng kể từ khi mà tham gia cái hợp đồng bảo hiểm này thì um, đến cái thời điểm mà anh khi mà phát hiện ra bệnh thì um, nó được lâu không anh được khoảng mấy tháng ạ thực ra thì ờ, ờ, khi tham gia bảo hiểm thì mình cũng không nghĩ là dạ. là, là là mình sẽ ờ, khi tham gia là được được được hưởng cái gì trước khi mình tham gia dạ. mà mình tham gia là trên quan điểm là um, mình uh, mình tặng bước đệm cho những cái khi mà mình xảy ra cái rủi dạ. ro nên chính vì vậy mà ngay ngay cả cái lúc mà mình tham gia mình cũng chưa biết là trong người mình có cái gì <laughs> cái này em đồng ý với anh đấy vì uh, thật ra thì bản thân em cũng như là anh hay là các khách hàng thì khi mà chúng ta tham gia một cái hợp đồng bảo hiểm thì cũng mình cũng cái điều mong muốn của mình thôi là mình mong muốn sau này mình có một cái cái khoản tiền để mà khi mà chúng ta có thể về già hoặc là khi mà con cái trưởng thành thì mình có một cái khoản uh, gọi là tài chính mình dự trù trước Ờ, tuy nhiên thì trong quá trình tham gia thì đâu đó cũng có một số khách hàng ờ, ờ, giống như anh Thuận thì cũng có một số khách hàng cũng không may gặp phải những cái rủi ro về sức khỏe thì đây là cái điều cũng không mong muốn Thưa anh thì trong quá trình khi mà anh anh anh có cái liên quan đến rủi ro về sức khỏe như vậy thì không biết là các anh em mà tư vấn tài chính của công ty thì có sang thăm hỏi cũng như là sang động viên anh kịp thời không? À, thực ra thì bên cái lĩnh vực bảo hiểm ấy, và đặc biệt là vấn đề chăm sóc và dạ. sức khỏe nằm trong các gói bảo hiểm ấy thì vâng. ngay như bản thân mình cũng đã va chạm nhiều với cái hình bảo hiểm xã hội rồi tuy nhiên là các những bảo hiểm ờ, chăm sóc y tế cấp cao ờ, rồi là nằm trong những gói bảo hiểm ấy thì là ờ, phải nói là đợt vừa rồi ngay đợt trực tiếp là của mình đợt này ấy, dạ. thì mình mới được trực tiếp là người tiếp xúc thì mình thấy rằng là ngay từ khi mà mình có vấn đề về sức khỏe và và cũng là do cái sự quan hệ với với nhân viên của bên hãng dạ. thế là anh em gọi là biết dạ. nhưng mà ờ, vô hình chung là mình nhận được cái sự quan tâm rất là kịp thời dạ. là từ hướng dẫn là lên chọn những cái chương trình hay là cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe của mình sao cho nó nó hợp lý dạ. rồi là cũng giảng giải cho mình những cái quyền lợi dạ. khi mà mình chẳng may mình bị như vậy thì anh chọn những cái cách thức làm sao chăm sóc sức khỏe làm sao mà vừa đạt được cái cái mục đích là dạ. đầu tiên là, là đảm bảo được cái sức khỏe của mình và thứ hai là cái, cái chế độ mình được hưởng Đã. Dạ. thì mình thấy là cái sự quan tâm và cũng sự hướng dẫn và cái ờ, và sự nhiệt tình của nhân viên ờ, bảo hiểm đặc biệt là nhân viên của bên Chi rất là kịp thời dạ. và đáp ứng được những cái nguyện vọng của, ờ, của, của, của cá nhân mình khi mà mình tham gia cái gói bảo hiểm này. Dạ. Ờ, anh cho em hỏi là um, liệu có, có có bất tiện không nếu mình chia sẻ là trong quá trình tham gia thì mình mắc phải cái căn bệnh gì và cái quyền lợi mà anh mới được nhận là cái quyền lợi gì có thể chia sẻ với anh chị em được không? Nếu có ngại quá với câu hỏi này không anh? Ờ, thời gian gì cái này thì nó cũng không phải là cái gì đó mà nó dạ. nó, nó, nó gọi là nhạy cảm là nhạy cảm với cái ờ, đồng nghiệp hoặc là người thân của mình thôi yeah. Dạ. còn với với mình nghĩ là bên bảo hiểm là đối tác của mình yeah. Dạ. trong cuộc sống của mình là cộng tác yeah. Dạ. của mình trong cuộc sống chứ không phải là một cái gì đó nó nó mang tính là nó nó cần phải giấu giếm hay là mình hạn chế cái sự san sẻ với sự san sẻ ở đây có có nghĩa là cộng tác và tạo cho cái mình phát triển Đấy. Đấy. thì mình cũng không giấu gì với bên hãng và các độc độc giả mà là đang giả sử đang theo dõi cái, cái phóng sự này chẳng hạn thì là mình quả thật là Đà. Dạ. và bản thân khi tham gia bảo hiểm thì mình cũng không bao giờ mình mong đợi là <laughs> mình sẽ được hưởng cái cái khoản mà mà hỗ trợ các bệnh hiểm nghèo dạ, đúng rồi <laughs> không ai mong muốn là mình ở trong cái hoàn cảnh đấy cả đúng rồi dù bờ dù là cái khoản đó lớn hay nhỏ thì tôi khẳng định là chắc chắn là không không ai mong muốn mình muốn nhận được cái khoản đó à, là một trong những cái căn bệnh mà phải nói là nó cũng có cái nguy cơ và ờ, cái rủi ro về uh, vấn đề kết thúc cái, cái, cái, cái, sức khỏe rất là cao à, cho nên nhưng lại xong xong quá trình đấy thì mình nhận được cái sự quan tâm nhận được cái sự uh, động viên của anh em bên uh, hãng bảo hiểm của Đại Chi Đấy. dù biết thì nhiều thì biết là cái từ cái cách thức lựa chọn cái, cái đơn vị mà ờ, tham gia để bảo vệ cái sức khỏe của mình dạ. Đấy. thứ hai là cái, cái cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thì mình cũng mới nhận được là uh, những cái khoản uh, chi trả của hãng bảo hiểm theo cái, cái, cái, cái, cái quy định của hãng Đấy. thì là mình thấy là nó cũng rất là hợp lý và nó hữu ích À, nếu như ờ, các bạn mà ở trong những cái, cái hoàn cảnh không nghĩ như ờ, không chỉ là mình mà còn kể cả những uh, uh, người mà ở uh, những cái diện khác nếu như là cố gắng mà tham gia được uh, cho bản thân mình và làm do tham gia được cho người thân của mình những cái gói bảo hiểm như này tôi nghĩ rằng uh, nó sẽ rất hữu ích trong cái cuộc sống của mình sau này. Dạ. À, một câu hỏi nữa xin phép làm phiền anh là ừ, khi mà anh không may anh gặp rủi ro về sức khỏe như vậy thì ở ờ, ờ, cái công tác mà làm cái thủ tục để mà giải quyết quyền lợi bảo hiểm ấy thì anh có được các bạn tư vấn là ừ, hướng dẫn hỗ trợ uh, kịp thời không và trong quá trình mà anh làm thủ tục thì có gặp phải những khó khăn gì không? À, tôi thấy là có một số cái như này. À. Như là bên phía nhân viên của của bên bảo hiểm rất là nhiệt tình Dạ. Đấy, rất nhiệt tình và và, và và rất muốn là uh, giúp chúng tôi những cái thủ tục hành chính đó nó, nó, nó được thuận lợi và được nhanh chóng Đấy. Dạ. với ngay đặc biệt là trong cái lúc mà chúng tôi đang đang phải điều trị bệnh mà nó ức chế trong người mà Đấy. Dạ. mà mình lại cứ phải tìm hiểu rồi mình phải chạy đi chạy chỗ này chạy đi chỗ kia để mà giải quyết những thủ tục hành chính thì nó rất là áp lực Đấy như chính cái lúc đó ấy, thì tôi nhận được ừ, cái sự rất là nhiệt tình của của nhân viên yeah. Dạ. tuy nhiên là cái trong cái lĩnh vực xử lý đó yeah. Dạ. thì giữa bên hãng ờ, hãng bảo hiểm và những cái đơn vị mà xử lý về chăm sóc về vấn đề sức khỏe ấy, yeah. Dạ. thì họ phải lên cần phải tạo ra một cái hành lang để cho nó thuận tiện yeah. thuận tiện cho chính nhân viên của mình thuận tiện cho chính Ờ, những người được hưởng với những dạ. chính sách đó để giải quyết những thủ tục đó nó được thuận lợi hơn vâng. đó, tức là một cái hành lang làm sao mà nó nó, nó rõ ràng và ờ, nó nó, nó, nó thuận lợi cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ là thuận lợi ở cái trước mắt là giải quyết những cái thủ tục hành chính mà nó cũng chính là cái chiến lược để phát triển nó như là một cái, cái, cái marketing cho vâng. cho hãng để mà phát triển thêm trong thời gian tới hy vọng là là quý công ty sẽ sẽ, sẽ, sẽ để ý hơn cái mặt này thêm nữa à, em cảm ơn anh Thuận với cái ý kiến đóng góp này của anh thì em sẽ uh, tiếp thu ghi nhận và cũng sẽ trình uh, ban giám đốc công ty để có những cái xem xét và có thể là có những cái uh, điều chỉnh cũng như kết hợp với các bên đối tác là các bệnh viện để có thể có những cái phương án năm sao mà giúp khách hàng ngày một thuận tiện hơn trong cái việc quá trình là giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Ờ, cảm ơn anh với những chia sẻ của anh trước khi kết thúc ờ, chương trình thì ờ, xin phép anh có một cái câu hỏi cuối cùng theo anh thì với vai trò là một khách hàng vậy thì theo anh là anh có cái lời khuyên gì cho toàn thể các quý vị mà có thể là được xem cái video này một cái lời khuyên nếu mà với một vai trò khách hàng thì mình có thể có những cái nhìn nhận hoặc là, là có cái cảm nhận như nào về bảo hiểm đúng không ạ trước khi kết thúc chương trình này tôi cũng uh, Ờ, thành thật là, là muốn ờ, ờ, đây gọi là chia sẻ chia dạ. sẻ cái, cái, ừ. cái, cái nguyện vọng đó là, ở, là, là cá nhân mình vâng. thì vâng. nếu trong điều kiện có thể thì mình hãy gieo một cái cái nhân văn cho cái cái đoạn cuối của cuộc sống của mỗi cá nhân thì hình thức tham gia bảo hiểm nó cũng là một trong những cái mà tạo ra cái nhân văn đó. Dạ. Vâng em cảm ơn anh Thuận à, chúc anh uh, uh, sớm à, lấy lại sức khỏe hơn nữa à, và chúc anh và gia đình luôn luôn hạnh phúc cảm, dạ, cảm ơn anh cảm ơn anh cảm ơn anh ạ chúc anh và gia đình sức khỏe bình an và hạnh phúc ạ sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống